Dạ, muôn tâu Hoàng Phi, đó là tiếng hát của anh Hề Hoàng, anh ta thường thơ thần hát vong mà. Ta lắng nghe tiếng hát, không phải chỉ bông lông, rõ ràng có điều gì uẩn khúc. Trinh em, dạ. ra mời anh ta lại, ta muốn nghe xem anh ta có điều gì trách móc. Này, cậu Hề Hoạn ơi, bà ỷ lan truyền, cậu có điều gì muốn ngỏ thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng bóng gió xa xôi gì cả thần là hề hoạn xin kính chúc hoàng phi vạn phúc ta đang đi công cán nơi xa vậy anh hề có điều gì muốn ngỏ dạ muôn tâu lệnh bà tôi mẹ cha không có vợ con cũng không ngày ăn vài bữa hát mấy câu lông bông chứ lòng dạ đã từ lâu không giận không mơ không ước nếu như lệnh bà muốn nghe đôi ba điều ẩn ức của những người đàn bà trong đám thường dân thì thần xin hát lệnh bà nghe. Ta cũng là đàn bà, nên ta cũng muốn nghe chuyện đàn bà, vậy anh Hề cứ hát. Dạ, nó chẳng ra gì cái thằng chồng em, nó chẳng ra gì. tổ tôm bây giờ thì không biết, ấy mới nó thì hoang lại chơi hoang, người nói nợ cho chồng thời đã nợ cho chồng thì ra từ khi ta ở trong cung cấm chưa thực rõ rằng bạn yếm khăn còn lắm chuyện đau lòng cung nữ dạ lấy cho ta chiếc thẻ tre có sẵn ấn tín hoàng đế để ta ghi vào truyền cho quan thái sư lý đạo thành phải ra ngay sắc chỉ răn đe những kẻ đàn ông mà vô tích sự làm khổ vợ con Còn riêng anh Hề Dạ Có điều gì thì cứ nói ra Dạ Tâu lệnh bà Kẻ dân hèn này đã tâu trình rằng Chẳng có điều gì ạ à. Chỉ có đôi ba câu hát lông bông Nghêu ngao những khi cô quạnh Lệnh bà đã truyền Thì thần xin hát để lệnh bà giải buồn ạ à. Anh đây nhất nên hỏi anh ba bây giờ cậu trách Hoàng Phi Cậu mà hát thế thì người ta cười chết Cô Trinh ạ à, Tôi có trách ai đâu Tôi chỉ muốn hát cho người ta cười Còn như bây giờ tôi đã bị hoạn mất rồi Thì tôi chỉ có thể bế cái bóng Khi tôi thổi tắt đèn Thì cái bóng cũng mất Cô thấy nên cười thì xin cô cứ việc cười Anh Hề cứ hát nữa đi Ta đang muốn nghe Muôn tâu lệnh bà Bà hoàng hậu luôn luôn đeo mắt mắt tôi cho nên tôi phải làm sẵn một bài hề mù để phòng khi có bị móc mắt rồi Để tôi hát cảm ơn bà ấy ạ à. Nãy an đất cao sâu cho nên mắt tôi mới được mù không bùa không thuốc sao tình anh lại say à mắt Mắt quá tình thank you dậy đi dậy đi cho bà ấy còn đi dẹp loạn dậy đi dậy đi cậu hề trinh em dạ ta nghe lời anh hề thấy có nhiều điều thực đáng thương tâm và chắc cũng có nhiều điều uẩn khúc để khi ta về ta sẽ mời quan thái sư và quan tán trợ vũ úy cùng nghe